Gymer là những người tham gia tập gym thường xuyên để có một đóp minh mẫn trên một cơ thể tráng kiện, cơ nhiều, mỡ ít, thân hình hấp dẫn khiêu khích người khác phái. Gymer hướng đến một cuộc sống sinh hoạt lành mạnh, suốt cuộc đời không rượu bia, thuốc lá, nhưng cũng không cực đoan đến mức chỉ ăn những món trứng luộc, ức gà, bột đậu, thịt cá hấp, những món dầu mỡ không đụng đến mà mất đi hương vị cuộc đời. Nên nhớ, thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng để cuộc sống phục vụ thể hình. Mạnh khỏe hay chấn thương, giàu sang hay nghèo đói là cách bạn viết nên câu chuyện đời anh Zimmer cho riêng mình. Gym cũng giống như kinh doanh hay học tập, có thành công nhưng cũng có thất bại. Anh là người yêu diêm sống vui tươi Thích tập luyện cho sang chắc body Thường ăn những món trứng luộc thịt cá Những món dầu mỡ thôi chia tay Suốt cuộc đời không rượu bia thuốc lá Học hành là việc sống anh không thích ăn chơi trường hợp đêm cơ phi cũng chẳng tới lùi. khi ở phòng gym anh thể hiện sức mạnh cơ bắp uri cao mới là vui sướng sóng xa Diêm chính là đời nào đen liệt sức mạnh để chẳng thua ai The Melgirl cánh tay chàng căng sức sống bạn ơi soát mông công tôn gian sexy cơ bắp cứng căng theo nhịp ben red siêu đẳng nhịp thở đua theo từng bước chạy cardio tinh thần hưng phấn ta gập bụng liên tiếp mạch máu sôi sục ba barrel rèn sa sao cách đơn đậm đà chất nam tính này mắc OT super set cùng lên body và 45 phút cường độ cao ta năng chính tạo gym ơi một xiêm mơ cơ bắp răng roi dẻo dài đâm chật phết nét mò đồ tự tin oai phong chợt anh gặp em đang bơi giữa làn nước biển em thật quyến rũ với những đường cong gợi cảm tiếng sét ai tình làm anh sao xuyên bâng phơ cảm xúc trào dâng anh khao khát một tình yêu rồi chợt nhận ra anh đời nào Jim Jim để chẳng thua ai Jim Jim chẳng căng sức sống bạn ơi bởi vì yêu em anh xưa khiêm khích cuộc đời anh yêu em một tình yêu tha thiết si mê dù rằng đường đi phía trước còn lắm trong gai ngàn năm anh không đổi thay yêu em yêu mãi mãi vì là Jim ơi sức sống bạn ơi Gym phục vụ cuộc sống mãi là một khúc trường ca đầy ngạo nghễ và thể hình là nền tảng thành công trong cuộc đời là chân lý không thể nào khác được. Và sự nghiệp streamer của tôi đã không chọn con đường thi đấu thì cũng chẳng dừng lại ở việc mở phòng gym mà là một chữ nhất đời gym. Đối với tôi, gym chính là đời chứ không phải đơn giản là đam mê hay là sự nghiệp riêng lẻ. Để bước được lên tầm cao nhất của đời anh dreamer, chúng ta cần phải khắc phục sửa chữa những khiếm khuyết sai lầm để dần hoàn thiện mình. Một dreamer cho dù danh vọng đến đâu nhưng phải đánh đổi quá nhiều thứ trong cuộc sống anh yêu em một tình yêu tha thiết si mê dù rằng đường đi phía trước còn lắm trong gai ngàn năm anh không đổi